hồi đó chú gặp cô ờ, lúc đó bao nhiêu tuổi chú còn nhớ không ạ nhớ nhớ thời gian trôi nhanh quá nếu mà nhớ lại cũng như là mới ngày hôm qua ba của chú á là một võ sư cũng là một thầy thuốc đông y từ nhỏ là chú đã theo ba học về nghề y và nghề võ dạ. hồi xưa thì cũng thê cùng với ba đi bán thuốc các nơi nhưng mà cái thuốc đó là thuốc gia truyền còn chú thì suy nghĩ làm thêm một cái loại gọi là xà bông thuốc cái đó là sát trùng ngoài da dạ nhưng mà nếu muốn làm xà bông thuốc là phải biết nấu xà bông cho nên nó phải tìm cái nơi nào mà có thể dạy mình làm xà bông cũng gọi là may mắn được người bà con giới thiệu một cái nơi này nhưng mà cái nhà đó không có phải là hãng xưởng xà bông là một cái nhà ở thôi mà cái đặc biệt á cái nhà đó chỉ có một ông bác cái ông bác năm đó là trên 70 tuổi rồi ông bác này á lại có một cô con gái là con nuôi là cô bây giờ đó con nuôi của người dạy bán xà bông làm xà bông đúng rồi lúc cô có 16 tuổi dạ ừ. ờ lần đầu tiên à, thì à, cô cũng gặp à, chú á vừa lại học xà bông cô nhìn chú á thấy mặt hiền quá ờ. <laughs> hiền quá rồi dòm kỹ thấy cũng bảnh trai cũng đẹp trai nha thấy cũng hơi mến mến là sao á lúc đó chú mến chưa chú chưa chưa không có để ý gì hết nhưng mà nhìn vô cô này thấy dễ thương thứ nhất á là có cặp mắt to thứ hai nữa cười á có hai cái má lúng đồng tiền rất là thích cười chỉ như vậy thôi vậy thôi chưa không có để ý gì hết á lúc đó để ý xà bông không à để ý xà bông thôi nấu như thế nào nguyên liệu gì khuấy như thế nào đập chung là ảnh có liếc hoài à ảnh vừa quậy xà bông vừa liếc hoài à có cứ liếc cô hoài à vừa quậy thì vừa có mặt vừa liếc vừa quậy vừa liếc có liếc mà có có để ý hoài à chú Quỳnh Linh ơi ừ, để ý thì có nhưng mà liếc như vậy thì không có đang đang khuấy sập ông liếc cái nó văng vô sao lâu lâu anh liếc lâu lâu anh liếc à, ờ. à có liếc thấy chưa rồi có mà nói vậy bị lộ rồi đó không phải là chú lột lộ cô đó cô chắc nhìn chú hoài à, mới biết là chú liếc thực sự là không có liếc vậy là bà liếc ừ bởi vậy nè thấy ờ. không tới học gặp tiếp xúc cũng không có nói nhiều có một cái hay một cái mà chú thích cô này nữa là tại vì hồi xưa chú học về bên ba các cái môn võ thuật biểu diễn đi nơi nơi nào cũng nhiều người thích lắm nhưng mà riêng cô này hoàn toàn không biết chú là ai làm cái gì mà lợi thích chú à chú cảm thấy quý đó cho nên chú muốn thử coi à, lúc đầu á, thì lấy một cái khăn xếp ra thành một con chuột không có chân nào có cái đầu có cái đuôi mình giả bộ à này thấy không nè con chuột này à, giả bộ vú vú nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy cười quá trời <laughs> muốn học không à, à muốn học không lúc đó nó muốn <laughs> dễ rồi rồi đúng rồi đó không rồi nè dạy nè nè lấy gì nè có tiếp xúc tay đúng rồi trời ơi tiếp cận cho nó dễ đúng quá trời chiến lược rồi chiến lược chiến lược còn một cái nữa có thể tiếp cận nữa cái đó dễ thôi cái đó không phải là ảo thuật cái đó là trộn khéo đài là lấy ba cộng dây dây dài dây ngắn dây trung bình lát nữa thổi một cái nó bằng nhau hết à làm cho cô này coi à, à cười nữa cười nữa à, học nữa à? đây chú có mang lên nè chú làm thử coi chú mang à, rồi rồi rồi dạ, dạ dạ uống quên rồi quên rồi quên rồi quên rồi quên rồi ở ờ, sợi dây sợi dây sợi dây quên rồi vậy hả ừ quên rồi ở ờ, đây nè thấy chưa giờ vẫn có cái chiêu vẫn, đó, vẫn có cái chiêu phải dụ hoài tới già cũng phải dụ nhưng mà lúc đó đâu phải ngồi xa như vậy đâu một cái ghế xa lông ngồi cũng hơi gần gần rồi. nhưng mà hồi xưa cũng lễ phép lắm à tôi phải lời gần làm à, bậy bạ không được mà đánh của chú là không thích không thích mà chọc ghẹo này kia chú nói đàng hoàng cô nhìn nhớ lại ôn lại cái hồi xưa ha à. cái này mấy sợi dây ba sợi cái nào dài nhất cái này dài nhất ngắn nhất ngắn nhất trong bên đây rồi à, bây giờ coi nhá coi kỹ ha ở trên này nó bằng ở dưới thì nó không có bằng ha rồi chiếc cần này xếp lên thôi bỏ cái đầu nó lên ha một nè hai ba đây như vậy thôi thấy chưa nó vẫn không bằng ha hỏi vô cái Ê, nước miếng không à đó đó đó, à, đó. bằng chưa đó bằng nhau rồi Ủa, đó, sẽ bằng nhau rồi nè nè rút ra này nè một cộng nè nè rút ra nữa nè hai cộng nè rút ra nữa ba cộng nè muốn học à? muốn ha rồi rồi muốn học rồi đưa cái tay đi cầm nè đây muốn học á bây giờ bằng nhau rồi ha lấy cộng này bỏ lên một hai ba sao bữa nay làm cái tay hơi lung lung <laughs> rồi bằng nhau chưa bằng nhau năm ba đầu dây này đừng có mạnh quá ha một hai ba vuốt Ờ, đó vậy đó thôi tới bây giờ thì cô có biết được cái chiêu này chưa chưa đó cô chưa có học được cái này cô không chỉ có quên. Cô chỉ quên hoài à chỉ hoài mà cô quên hoài à nhưng mà cái này dụ con gái được mấy em nhớ học chiêu này nha Chiêu này dụ gái cũng hay lắm á <laughs> mà bởi vì cô không biết chú làm cái gì mà cô lại thương chú mà chú lại thích mà dạ. không biết chú làm nghề gì không biết cô biết luôn chưa có quen thân chưa thân à cũng không biết làm nghề gì có bữa tình cờ đi với ba nuôi á đi mua đồ về á à. cái gặp ảnh á đường bốn ngồi sáu rồi ảnh đang diễn xiết mình cũng dòm thấy ảnh rồi ảnh cũng dòm ra ảnh cũng dòm thấy mình gái à và mình đạp xe đạp mình đi rồi đó chú quyền linh ảnh thì đang quay cái dĩa đó nghe nó không bao lâu cái dĩa bị vớt xuống có mũi đó bị tét mũi chắc me me me chắc ờ, dòm cô nói sai tùm lum đó sao biết ờ, đó Lúc đó ba nuôi à. dắt đi tình cờ gặp gặp biểu những đại đó ừ. giờ có ngưng nó coi không coi chút à, xíu à, coi chút xíu chứ đâu phải gì sao vậy chú sao thế đó không phải là do thấy cô mà chú lời lời lời lời lời rớt cái dĩa lại nó xui bởi vì hồi đó cái dĩa cái dĩa bằng bằng xanh á chú hắt lên một cái lấy cái cái hưởng lợi quay à? quay quay, quay buông tay này kia hôm lúc tại sao cứ vừa hắt lên có vừa hứng vô cái nó tét ra tại vì ông có nó bể giờ ông thấy con trước nợ đó phải không nhìn nhìn nhìn nhớ con cái này bể là bể chứ đâu phải là đâu phải là nhìn nó bể trời ơi nói bởi gì tự nhiên nó bể ừ, tự nhiên nó bể người ta bây giờ làm sao mà tự nhiên được Tôi sống được Hỏi anh anh đang vừa thấy em dòm thấy em rồi à, lúc mà em chạy xe đạp đi rồi lúc đó thấy anh thảy cái gì đó tôi còn né qua phía sau tôi dòm anh nữa rồi lúc đó anh là bị rớt cái gì? nghe đâu cả la lên có thể là do nhìn cô xong cái cây nó phân tâm cái cây nó nó nó nó, nó rớt đó. không đúng cái điểm tâm dạ, của dĩa nó rớt cái mé cái dĩa thì ra cái dĩa nó bể đó, đó. đó. thì phân tâm đúng rồi đó là thấy cô đạp xe đi nữa cứ ngó đúng theo một cái nữa rồi cái dĩa nó rơi cái điểm nó mới bể ở chú mắc cỡ mắc cỡ không không dám nhìn đó do nhìn gái mà bị thương đó coi như gì người đẹp đi chú <laughs> rồi bữa sau lỗ mũi có bị gì không có chứ nên có cái thẹo đó trời ơi ờ, vẫn còn mấy đó. mấy chục năm vẫn ờ, còn ờ, vẫn đó còn. vậy là bữa đó nặng lắm á hả nặng chưa phải có đi bự lắm phải đi uh, nhà lắm. thương chợ rẫy mai lắm. lại mai lại nó chảy máu quá trời nó tét da luôn vậy thì mình mới biết cái sự nguy hiểm của người đẹp như thế nào <laughs> người đẹp có thể gây ra tai nạn bất kỳ lúc nào trời ơi người đẹp có thể nghiêng nước nghiêng thành mà người đẹp rồi nói sao cũng được rồi cuối cùng có qua rồi à, cuối cùng của bà rồi à. cuối cùng thì cũng có vết sẹo tình yêu <laughs> lúc đó cô 16 tuổi còn chú thì 26 tuổi cái tuổi đó chênh lệch nó hơi xa ờ 10 tuổi cho nên không có dám mà ngỏ lời để công khai không có ai biết nữa ba nuôi cũng không cho biết bên gia đình của cô càng không biết nữa không biết là hai người đang quen nhau trốn đi chơi hoài ờ. ờ. <laughs> dạ. đi đi học á ảnh cũng chủ đi chơi nữa làm cho nghỉ học luôn <laughs> Ủa gì đó hả là cô cô mua đi chơi với người yêu <laughs> không phải người yêu chưa dám công khai người chưa yêu luôn chưa anh, dám ảnh lại trong cái trường á ảnh ảnh chờ ngay cái trường lúc mà mình đi vô học á thì cũng sắp cà táp đi mà không có vô chở cà táp đi đi chơi luôn đi Đâu đi phải. đi coi phim á nhớ lộn rồi đi uh, Nguyễn Huệ à, chụp tấm hình à, tấm hình đó là gọi là mối tình đầu đó có ôm không có ôm không có dám ôm mất cỡ luôn á không dám nhìn ai luôn á vậy là lúc đó chưa có ờ, gọi là nụ hôn đầu tiên luôn hả chưa nắm tay luôn mà lúc đó chưa nắm... đâu nắm tay rồi tiếp nắm đó là nắm lúc tay thôi <laughs> lúc đó là lúc lúc dài rồi lợi dụng à. thôi à. Ê, không phải lợi dụng cái đó là tình nguyện lợi dụng cái gì mình nguyện mình dại mình phải nắm tay à, à. như thế nào thế nào chứ chứ không nắm tay thì sao mà biết làm đúng rồi quen thân rồi ba mẹ như là chấp nhận hai người được hẹn hò lúc đó mới dám đi coi cine mấy mấy lúc đó mấy bao lâu rồi mấy tháng rồi mới được à cả năm cả năm á hả cả năm đó anh em với ba má là là mới đầu cái thầy không chấp nhận à nói ảnh lớn quá thương nói bây giờ con thương không chịu <laughs> đã thương rồi không có tuổi tác gì đây hết trơn á tại mẹ chú mà <laughs> à, sau này mới là được con khai đi chơi đi bằng cái gì đi bằng à. cái xe đạp ờ à, xe đạp mini xe đạp mini hồi đó cũng là đắt tiền lắm á một tuần lễ chỉ cho có hai hai ngày hai đêm thôi nhưng mà phải trước 9 giờ về tới nhà đi vòng vòng một hai vòng thôi mỗi chân quá trời <laughs> mỗi chân quá trời ăn cái gì không ăn chè, ăn chè ba, ba màu. nhưng à? mà ăn rồi á không có quên mua hai bịch để cho nào về đưa cho, cho ba, ba má để lấy lòng chứ chứ không ấy chiến lược lắm ờ. <laughs> rồi bây giờ sau khi đám cưới thì ờ, nó cuộc sống như thế nào hả cô chú sau khi đám cưới á thì cũng không có khó khăn lắm bởi vì chú bình thường là đi với ba đi bán thuốc rồi á, bây giờ thêm một cái nghề nấu xà bông nữa mình lại làm thêm cái đó để thu nhập nó cũng hơi khá ba đứa con lúc đó còn nhỏ lắm á mỹ phụng sinh năm 82 à. sanh quốc cơ 84 tới năm 89 á, mới sanh quốc nghiệp nhưng mà không ngờ tới năm 91 cô bãi phát bệnh ờ, phát cái bệnh tim bị hở van hai lá bị nhiễm trùng máu vô tim ừ. trời ơi uống thuốc thôi cầm chừng cầm chừng thôi nhưng mà thấy ngày càng nó nặng thấy nó mệt đi khám nữa bác sĩ nói chỉ có giải phẫu cái van thôi mới có thể duy trì được cái tim nó hoạt động tốt nhưng mà lúc đó khó khăn lắm tiền đâu mà ấy nuôi ba đứa con là đã khó khăn rồi bây giờ thêm thuốc men này kia tới năm 94 là bắt đầu nặng rồi lúc đó là đã suy tim độ 4 rồi độ 3 đó nhất là nói bị nhiễm trùng máu á một ngày phải tiêm đến 8 mũi 8 mũi thuốc coi cái là 8 là mũi thuốc à, lúc chỉ, á, là một chỉ vàng một chỉ vàng một đem 8 mũi ừ. thuốc coi như là gia đình trong gia đình tất cả bán hết còn dư lại mũi semulet đi rồi giờ nhìn vô ba đứa con lúc đó còn nhỏ lắm á mỗi lần thấy cô mệt thấy ba đứa con á ăn cơm mà ăn cơm vẫn là đạm bạc thôi bởi vì tiền bạc này kia thì không có được nhiều một mình chú làm thôi à chứ đâu có ai phụ hết thiệt tình là chú đau lắm đau nhất là sợ mất mất cô tức là ba đứa con sẽ mất mẹ cho nên nhiều khi tối chú ngủ khó ngủ lắm à, tội nghiệp rất nghiệp lắm cô lan lúc mà quốc nghiệp à, à quốc nghiệp là 17 tháng còn đang bú mẹ rồi phải bắt buộc thôi bú mỗi lần ba đi vô bệnh viện đi đi, đi thăm cô là khóc ụp vô cái tường khóc quốc nghiệp á ụp vô cái tường khóc thấy tội phụng lúc á mới có tám à, chín à chín tuổi, à, chín tuổi. tuổi ở nhà thì lo ba ba hai ba đứa em vậy nấu cơm rồi đi chợ cái gì cũng Mình tự làm, hết khi nào xuất viện gia hay về đó trời ơi, mấy đứa con mừng lắm mà xuất hiện đâu phải là hết đâu cũng như về một thời gian coi thế nào à, nghiệp lúc đó hình như là tới mười mấy tháng à mười bảy tháng à con út thì thương lắm à, ha cứ ôm cô ngủ à. tội lắm thấy thấy quốc nghiệp rồi chú thấy cái cảnh này thầm nghĩ không biết ngày nào á thì không còn ôm má nó ngủ lúc đó thì thể nào thực sự là lúc đó chú khóc trong không nước mắt luôn khóc thầm mà chú không muốn biểu lộ cho thấy mà chú chạy nước mắt nằm hai tháng trời năm trong bệnh viện từ 50 kg à, bệnh còn có 32 kg con khỉ sao là mình giống y hệt con khỉ tại vì ở ba ờ. hai lá là thở không nổi lá. mặt mày là hót hết ờ. trơn luôn một ngày chỉ có ăn có hai muỗng cơm tại chích thuốc nhiều quá đó mỗi lần chích thì mỗi lần khóc đau mỗi lần chích ờ, ảnh cứ gán đi gán đi ảnh cứ kêu gán khóc luôn là lúc đó chỉ có chú chăm sóc cô thôi dạ vừa đi làm ngoài vừa yeah dạ. Ờ. ba đứa con rồi vừa chăm sóc cô trong bệnh cũng, viện cũng còn bà nội lúc đó còn bà nội bà nội nhà với mỹ phụng coi giùm mấy đứa nhỏ à. 94 rồi bắt đầu á những team thành lập có cái hội từ thiện à, trợ giúp cho những người mà bị bệnh tim mà không có khả năng lúc đó chú đã giỏi được cứu rồi đó à, trợ giúp hoàn toàn miễn phí trời ơi con nghe tới đó con nhẹ lòng ghê luôn trải qua một cái ờ, thời kỳ nó kinh khủng rồi chú hả cũng chưa nữa chưa nữa hả chưa nữa tại vì mình không có đủ điều kiện thay cái van sửa cái van rồi. sửa thôi. lại thôi không sửa thôi, thôi. Dạ. mà phải có thời hạn 10 năm một tháng đi khám một lần bác bác sĩ nói là con mà không thay lại cái van nó có thể thì lúc nào chết không hay hai ngàn lẻ bốn là đủ 10 năm lúc đó là kéo dài tới 10 năm mới mổ lại nữa đi khám mới sửa cái thai cái van lại đi khám lúc đó thì có khả năng rồi lúc đó mình không cần phải trợ giúp của bên nào lúc đó thai cái hoàn bắt đầu giờ bắt đầu lo cho rồi, mấy, mấy đứa con bắt đầu nó lớn rồi lớn lên <laughs> từ từ nó lớn rồi và càng như vậy chú càng phải cho nó tập luyện để cho nó có cái tương lai ở đâu công nghiệp là chú dạy siết hay là đưa vô đoàn siết tức là vậy nè lúc đầu thì chú được truyền lợi từ ba và tới giường chúa truyền lại cho mấy đứa con thì mình không có nghĩ là mai mốt nó sẽ làm siết hay là làm cái nghề nghề đó chỉ cho nó khỏe thôi mình biết như thế nào phải dạy con cho nên tập nó sọt nè dẻo lưng nè múa võ nè nhưng mà nó có năng khiếu rồi tới năm 95 cho nó đi ờ, Nguyễn Du tập thể dục nhào lộn à, cái đó là chuyên nghiệp đó đi thi ờ, gọi là hội khỏe phụ động toàn thành đạt giải nhất tới chừng sau đó mới chừng đoàn xiết thấy chung xóm cũng có một cái anh một hai vợ chồng là ca sĩ nhạc sĩ thấy vậy mới nói thôi bây giờ anh cho hai đứa nó vô đoàn xiết đi à, nó có năng khiếu vậy đó chứ thường thường á những người mà học viên về nghề siết á vô trong đó chỉ tập giàu lộn thôi ít nhất cũng phải hai năm nó chỉ tập có 6 tháng thôi là nó thành một cái tiết mục được rồi gọi là cầu bậc có năng khiếu cuối cùng thì à, không ai ngờ trở thành hai hoàng tử dạ. siết nổi tiếng cả thế giới luôn nha cái là do cái sự cố gắng của hai đứa may mắn chú nhưng mà lúc đó là chú dạy hai anh là có khó không chú chú có khó với hai anh không nghiêm khắc lắm tại vì mình gia đình khó khăn mình có một cái ý tưởng làm sao để cho thoát được cái hoàn cảnh khó khăn là chỉ có giỏi mình đâu có rành mấy cái nghề khác thôi bởi vì mình chỉ là biết cái nghề đi biểu diễn à. cho nên chúng mình thấy chỉ có con đường này nghệ thuật này mới mới mới phát triển cái nghề của mình à. trước cái thành công rất là khó nghiêm khắc ba đứa dẻo lưng đập sọt không được nói chơi không được giỡn nếu mà giỡn một cái phạt phải làm thêm nhiều lần nữa đặc biệt á, chú biết mà không cho nó mệt nếu mà nó mệt một cái làm thêm nhiều lần nữa phạt tụi nó trước khi phạt nó chú phải tự phạt mình trước làm cái gương cho nó coi con sai rồi làm nhiều lần chú phải phạt căng lắm thấy chú dạy con căng quá à. cô có khi nào trong những cái lần mà chú biểu diễn mà nó rơi vào những cái trường hợp mà nó nguy hiểm rồi cái chú cũng dạy con những cái ờ, những cái môn nguy hiểm như vậy cô có có có xó không cô cô có phản đối không xó có phản đối cũng nói chú đó anh cho tập quá nó mệt quá tập không có nổi đâu phải cho nó nghỉ nghỉ hoặc là nửa tiếng họ tập lại cứ liên tiếp liên tiếp mệt quá làm sao tập nổi chú ờ, có vẻ ờ, gia trưởng hả cô gia trưởng đúng không cô đúng cô có bao giờ mâu thuẫn với chú điều đó không <laughs> có có những lúc nào mà cô cô, cô gọi là chịu đừng không nổi cô bung lên luôn không bung lên luôn nhiều khi bỏ về má luôn á bỏ về má mấy ngày luôn má nói không về không được nha đi về nhà đi không có chứa con ở đây đâu khó thật ra tính của chú là rất là gia trưởng á gia trưởng luôn á chú đã quyết là không có ai cái gì thay đổi hết không có đâu cô không có chiều chứ cũng có lúc cũng chịu chứ cô tại vì không cho. có gì cái vũ khí là là là nước mắt vũ khí của cô là là nước mắt mà cô cũng cứng lắm nha cứng đầu lắm cũng phải cãi lại không cãi không được có lần cô cãi còn đập điện thoại bể luôn Gì đó hả <laughs> còn nóng lên mới đây nè anh có nhớ không mới đây luôn mới hả mới đây nè à. nhưng mà cô đập bể không anh lấy cái chân anh đỡ thì bởi vì mới hay là vậy đó vừa dục là chút đỡ chút đỡ một cái bởi có võ lợi hại <laughs> đỡ hư đồ <laughs> hồi xưa thực sự là chú là gia trưởng bởi vì tất cả cái gia đình là mình năm là mình mình phụ trách hết từ một thiếu nữ à, chưa biết cái gì hết mà chú cua được chinh phục được một cái trái tim của một thiếu nữ tới bây giờ mấy chục năm rồi cái nào cũng là dõi ý của chú à, tuy là cũng gia trưởng nhưng mà gia trưởng cho đúng tại gia trưởng mới có tiền không phải có tiền nó nói tiền hoài mới, tiền mới cho ba đứa con nó giỏi được nó giỏi là do cái gia trưởng cái kỷ luật sách à, của mình để giữ được mối tình đến ngày hôm nay chú 70 tuổi thì thật ra cô cũng là người chịu đựng rất nhiều và chú cũng là người uh, gọi là chủ gia đình đó làm đủ mọi thứ để vượt qua những dòng bão trong cuộc sống rồi bây giờ có ba người con bởi vì không chỉ có gia đình hạnh phúc mà có cả lẫn cái nghề cả cái danh vọng địa vị trong xã hội nữa chú thật là tự hào về điều đó cô cũng vậy đặc biệt bây giờ có hai đứa cháu nội à. thậm chí cháu ngoại nữa dạ. bây giờ tụi nó hay lắm quýt lắm à, không biết nó tới chưa có tới rồi đó bây giờ thì à, à, xin mời à, gia đình của cơ quốc nghiệp oh, oh, quá dữ luôn vô, dạ. dạ. vô luôn nào chào chú em à, dạ. chào em hello nói chị giờ để chúc mừng năm mới vô <laughs> luôn đó ơi ông yeah, nội kìa đâu không ai ôm ông nội ông nội cũng có ai ôm hết nữa ông nội đấy ông nội chứ ông nội đi con ba mẹ đã kể cái quá trình yêu đương trải qua bao nhiêu sóng gió chắc là cơ nghiệp và biết cái ờ, những cái khó khăn của ba mẹ chắc kể hết rồi đúng không cũng uh, nghe ba mẹ kể sơ sơ thôi cũng không có thật sự là à, hiểu à, những năm tháng đó ba mẹ đã trải qua cái gì quốc nghiệp á, à, thiếu sữa đó úp mặt vô tường khóc hoài lắm <laughs> có hả có thiếu sữa sao nhớ được à đó <laughs> chở má đi bệnh viện đó con uống mặt vô tường uống nước gạo á nhớ không dạ, dạ. à. uống nước gạo uống nước gạo giờ sao khỏe dư trời <laughs> em là trường hợp đặc biệt có nghĩa là ba má đã định cho à. cái đầu quay rồi đó nhưng mà cuối cùng mạnh quá cho nên xuất hiện ở trên cuộc đời này để làm việc với lại ông kia để mà lấy những cái bằng của thế giới à. <laughs> lúc đó tại gia đình khó khăn quá đúng không với là mẹ bị bệnh tim nữa dạ thành ra lúc đó đúng ra là sinh ra em là một cái gọi là một sự nguy hiểm luôn dạ. không chỉ có nguy hiểm cho mẹ mà nguy hiểm cho em luôn đó dạ mà hồi, hồi đó là bị đó à, bị bẩm sinh tim rồi bị bẩm sinh tim rồi bẩm sinh rồi thật ra tại đó không đi khám thôi chứ lúc đó nếu mà đi khám mà bị tim nặng quá thì bác sĩ cũng sẽ không, không, không bao giờ cho xanh. luôn đúng rồi nhưng mà à. em may mắn có nghĩa là khi mà có phải ba má sinh con ra là lên luôn đúng không phất lên luôn lên đầu khổ muốn chết thấy là sinh ra hả sinh ông ra khổ muốn chết luôn vậy đó rồi sau đó người mới đỡ đó em nhớ là có căn nhà mua được căn đó, nhà nhỏ thấy không mua được nhà chưa sinh là... con mà chưa mua nhà mới sinh con đó vậy là <laughs> xong rồi bán nhà luôn cũng cũng tài con á sanh ông ra là bán nhà đó ông <laughs> hai anh chỉ biết về cái khó khăn của ba mẹ thôi nhưng mà hai anh chưa được nghe về câu chuyện tình yêu của ba mẹ tuyệt vời lắm yeah. Ừ. một câu chuyện tình yêu phải nói là tuyệt vời vô cùng và ở đây là quyền linh với lại ngọc lan là được may mắn nghe kể trước rồi à. hai anh muốn biết cái câu chuyện tình yêu của ba mẹ như thế nào thì xin mời xem lại chương trình tình trăm năm <laughs> biết hồi nhỏ em chỉ nhớ là em ít có khi nào mà được ờ, gần gũi và chơi với ba lắm ừ. lúc đó em cũng cảm thấy không có được vui lắm bởi vì em thấy những những người bạn của em á đều có ba mẹ dẫn đi chơi nhưng mà em thì hay ở nhà và ba thì lúc nào cũng rất là nghiêm khắc thì uh, hồi nhỏ thì mình có vẻ mình mình thấy mình mình không có đầy đủ nhưng mà khi lớn lên á cái sự nghiêm khắc của ba em á càng lúc nó càng giảm đi đặc biệt là lúc mà em khoảng 10 14 tuổi cái thời điểm mà em bắt đầu ờ, dạy thì thì em bắt đầu quậy nhưng mà em không có quậy ừ. nhưng mà ba em rất là nới lỏng cho em bởi vì ba rất là tin tưởng em không biết tại sao ba có thể cho em ngủ qua đêm ở nhà bạn nhưng mà ở thời điểm đó anh cơ là không được nha đó anh cơ quậy ờ, anh em à vậy là em quá may mắn thì đó <laughs> em nói là hả em đi xe đạp rồi ba em cũng phải biết là em đi đâu á có em nhớ là lúc mà em đã đủ tuổi chạy xe máy rồi thì ba em kiểm tra cái cây số của em là em nói em nhớ em tới nhà cái bạn đó thì từ đây tới đó bao nhiêu cây chạy lố 100 mét là về là xử tội liền á anh <laughs> dạ hàng kia nãy mẹ nói ba khó lắm em tháo công tơ mét luôn anh Trời chơi đi chơi xong về gắn vô lại <laughs> tôi cũng bị kiểm tra như chang vậy luôn tôi tháo luôn nhưng mà em là con trai đi chiếc xe là... 82 á vậy đi, đi chiếc xe 82 á con ha bây giờ cũng nhiều khi cũng cũng ít về nhà với ba má tại cũng bận việc nhiều rồi phải tập luyện rồi biểu diễn rất là muốn về nhà để được ăn một cái bữa ăn nhưng mà cũng khó sắp xếp lắm tại vì kẹt hai đứa nhỏ này đúng không bây giờ nó rất là khó khăn trong cái việc gia đình và có thể nói chuyện với nhau đó là một cái giây phút ừ. rất là ừ. hiếm trong cái thời thời buổi như thế này để có được cái thời gian đó để có thể ngồi chung tất cả mọi người thật sự là có thể nói rất khó khó quá hả dạ nhưng mà tụi em cũng sẽ cố gắng cố gắng làm sao để à, làm cho ba mẹ có thể hạnh phúc nhất có thể thậm chí là bạn này bạn này là con của anh cơ mà lâu lắm rồi em mới được gặp Đấy. nhưng mà mỗi lần gặp một cái là khẳng khích nhau giống như là ừ. chưa bao giờ được gặp gì đó không thật ra là ba mẹ đã cố gắng hết sức mình để chăm sóc ờ, tụi em và đến ngày hôm nay tụi em cũng đã đem tự hào về cho gia đình dạ. không chỉ có đem tự hào về gia đình mà đem tự hào về cho đất nước Việt Nam nữa những cái sự cống hiến của tụi em á nó thật sự là rất là quý người việt nam chúng ta không bao giờ quên những khoảnh khắc đó với quốc cơ quốc nghiệp cả hai anh em quyết định là phải lên đây làm cái chương trình này với lại ba má bởi vì cái này nó sẽ để cho một cái tương lai rất là dài và xa để sau này mình có có cơ hội và có dịp để mà mình xem lại và em biết là cái này sẽ là những cái kỷ niệm mà không bao giờ quên được à, hình ảnh này nó sẽ mãi mãi luôn con cháu sau này sẽ coi lại nó nhớ một ngày nào đó ông bà cha mẹ con cháu gặp nhau tại đây À. đó cho nên là hôm nay mặc dù là thực sự là à, để à, có được cái buổi ngày hôm nay thì tụi em cũng đã phải sắp xếp từ rất là lâu á các bạn phải đi học về ăn uống rồi à. mới tắm rửa rồi mới lên được đây á ừ. hy vọng rằng gia đình chúng ta sẽ luôn luôn sum họp như thế này luôn luôn sum vầy như thế này với rất nhiều nụ cười để xóa đi tất cả những cái ký ức mà nó không được đẹp lắm yeah. Dạ. nó quá khó khăn luôn yeah. Dạ. ta nghĩ rằng hãy bù đắp cho ba mẹ hôm nay thì à, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu đặc biệt là quốc cơ quốc nghiệp quá nhiều cái thời gian để luyện tập nhưng mà đã dành thời gian đến đây với chương trình hôm nay thì chắc chắn sẽ có một tiết mục biểu diễn nha chắc chắn là phải có rồi yeah. Dạ. đi con giơ tay trên hai đi rồi có tay đó nào chắc mũi chân đâu chắc nào không đâu một chắc chứ không ôi ừ. <laughs> rồi hay quá rồi để tới ông, ông nội nè coi ông nội biểu diễn nè quá hay quá nhanh nhanh nhanh lên con nội nhanh rồi tuyệt vời cảm ơn gia đình rất là nhiều